Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam Chào Linh Rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh Em chào anh bạn cùng chơi và chào các ờ, khán giả ừ, của truyền hình Rồi, à, chào em, em tên là Thanh Trà, em 28 tuổi, em làm kế toán à, ờ, Em đến từ Đồng Tháp rồi, mời bạn Nam à, Chào anh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả Chào bạn cùng chơi Mình tên Trương Quang Trung đến từ Đồng Nai và hiện sống và làm việc tại Tân Phú Bạn làm việc gì? Dạ em là trưởng phòng thiết kế ạ Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 33 Rồi, bạn nữ giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Điểm mạnh của em là dễ thương, dịu dàng và dữ dội Hả? dễ thương dịu dàng thì chị thấy đồng ý rồi đó còn dữ dạ. dội là dữ dội sao em dữ dội nó cũng xuất phát từ ờ, Trước đây em có một mối tình à, thời phổ thông ừ. từ ờ, quen được 5 năm rồi tụi em chia tay cũng wow. được ờ, uh, 6 năm. Lý do chia tay là bạn em có bạn mới á ừ. thì uh, lúc đó là sẽ dữ dội nó nằm trong đó à, dạ. lúc đó là dữ dội luôn dạ rồi vậy thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào cao một bé 65 trở lên nhưng mà đừng có cao vời vợi là được bạn trai là phải chân thật và phải có lập trường phải có kiên định và phải có hoài bão cũng không cần quá đẹp trai lắm xấu xấu giống như anh Việt Linh là cũng được à. dạ. <laughs> em ơi em cao được mét mấy em dạ 63 chị ơi 63 được không em Bớt dạ. hai phần nha dạ được <laughs> bây giờ à, em nghe bạn gái kia à, à, thông báo về tiêu chuẩn em thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm dạ em thấy mình cũng được khoảng 75 phần trăm á 75 phần trăm hả dạ em xấu được cỡ anh Quyền Linh không dạ không ạ em ờ, đẹp hơn đẹp hơn hả ồ em ờ, đẹp hơn anh được mấy mối tình rồi nếu mà xem về tình cảm thì em chưa có mối tình chính thức nào hết anh chỉ có ờ, hai mối tình đơn phương với lại hai mối tình không chính thức thôi không chính thức là sao tức là hai người vẫn quen nhau nhưng mà không có xác định đó chị ơi lý do tại sao không đi đến đâu được em là mỗi người ham mê công việc á cũng không có nhiều thời gian để mà hẹn hò với bạn gái ủa rồi giờ gái... có thời gian để hẹn hò bạn gái chưa em dạ thật ra là bạn gái đó yêu cầu cao quá đó chị là một tuần em phải gặp phải bốn năm lần người ta mà... yêu mình mình ta mới bây giờ ờ, em định tuần gặp chứ. mấy lần dạ em thì tuần là khoảng 3 <laughs> lần nếu mà em rảnh thì có thể hơn, hơn xíu nữa được chứ còn mà gặp nhiều quá thì nó ảnh hưởng tới công việc của em à. thôi cố gắng à, làm sao sắp xếp cho nó tốt bởi vì à, phụ nữ mình ta yêu mình ta muốn yêu cầu gặp vậy nhiều dạ. vậy ha bây giờ à, bên kia đã đưa ra tiêu chuẩn rồi em cũng tiếp tục đưa tiêu chuẩn đi bạn gái có thể cao mét năm mươi lăm trở lên là được thì dễ thương dễ nhìn là ok rồi anh nãy em nghe bạn bên đó nói là nghề kế toán thì em cũng rất là thích ủa sao thích kế toán tính chất của em là công việc cũng thiên về kinh doanh xíu á chị à. chú tính toán đỡ chứ về tính chi ly mệt lắm em <laughs> vậy mai mốt lấy vợ về ai giữ tiền bản thân em là có tiền này ai giữ cũng được suy rồi. nghĩ kỹ chưa chỉ cần ngày cho em à, đủ tiền uống cà phê thì ăn sáng ăn trưa ăn chiều là được chắc không và buổi tối dụ lo lo bạn bè thì có thể <laughs> hết chưa à, bạn bè mà tới thì ờ à, em cho anh xin ít tiền anh đi nhậu với bạn cũng được trời ơi thương quá em thích điều này rồi đó anh ờ à, cảm ơn chích cho anh hai chục phần trăm nha em dạ rồi bây giờ em à, thể hiện tài năng của em mình thấy nãy giờ em cầm cái gì đó em có lên chương trình em cũng ờ, tặng anh quyền linh phương tư pháp gì á dạ, gì tặng anh linh bên kia không tặng tôi á dạ em ngưỡng mộ chị cát tường à, rất là nhiều nhưng mà em lại thích anh quyền linh hơn ạ à. hỏi chi mà. hồi đó. nãy tôi mới bớt cho hai phân chiều cao nha còn gặp nhau thì còn gặp nhau thì hãy cứ say say tình say nghĩa bấy lâu nay say thơ say nhạc say bè bạn quên cả không gian lẫn tháng ngày được được à, anh sẽ qua bên kia để xem mặt bạn gái như thế nào dạ, nha anh qua thông báo cho em dạ để coi sao ha <clears throat> dạ dạ em chào anh quyền linh Ôi, dễ thương quá <laughs> dạ dễ thương lắm tôi không có gã đâu đừng có mơ em có ờ, yêu cầu gì không em thích gì với ờ, người bạn tương lai của mình cuộc sống vợ chồng thì cũng còn có nhiều điều chia sẻ chứ anh đừng có nội tâm cái gì cũng ờ, cũng để trong lòng cũng phải cân đo giữa công việc và gia đình cái này khuyết điểm của anh bên kia hồi nãy anh có nói rồi dạ thấy được á dạ chị cát tường chị qua chị kiểm tra giúp em chị qua kiểm tra giúp em hả bây giờ là ảnh đi làm việc nhiều không có nhiều thời gian dành cho em bây giờ em có ghen lắm không dạ không không ghen miễn tiền về đủ hàng tháng là được hả chị ờ mình đi đâu đi miễn mình quản lý túi tiền được rồi đúng không <laughs> cho hai chục phần trăm được rồi ha dạ đừng có năng nỉ xin thêm em bên nết thêm năm phần trăm nữa chị đó, miễn miễn miễn miễn <laughs> cho chị mét số ba mình đẳng <laughs> thôi em nhìn ờ, nhìn chị ờ, em dễ thương quan trọng với tâm hồn chiều cao đâu có quan trọng đâu em rồi lấy nhau về ở đâu dạ chắc là ở trọ em chưa có nhà cũng được à, về ngoại hình á mình có mong muốn người bạn gái mình như thế nào không trời cho làm sao thì chịu vậy trời nào mà cho em trời ơi <laughs> dạ. mình phải cố gắng chứ dạ chắc là nhờ chị không chị không có dạ. nhận lời nha bây giờ là đỡ người thân này em nghe người thân em nói này mà được dạ có 500 anh em dưới trời 500 anh em đâu bây giờ mình đại diện phát biểu cái tôi coi coi em chào chị quỳnh chị quyền linh <laughs> chị chào em, em. Chào. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người trong trường quay ạ. À. Trong quá trình em ờ, theo dõi thì em thấy bạn nữ rất là dễ thương. Tiêu chuẩn thì em thấy ờ, cũng tương đối là phù hợp với anh Trung à, anh trung là một người là do từ nhỏ anh nó thiếu tình cảm của gia đình đó nên là anh nó cần một người à, sống tình cảm biết quan tâm và chia sẻ tính anh trung thì rất là thật thà siêng năng và sống tự lập có hoài bão cũng gần giống như cái tiêu chuẩn của bạn hy vọng là hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau này thêm hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em cũng đến với 501 à, anh em của em ở bên kia <laughs> Em à, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường Cái điều ấn tượng đầu tiên của Thủy dành cho bạn Nam trên này là bạn cầm cái à, Thanh thư, à, pháp. thư pháp để tặng cho anh Quyền Linh Thủy nghĩ rằng nếu như Thanh Trà nhìn thấy thì Thanh Trà cũng sẽ rất ấn tượng bạn ở điểm này Thanh Trà đang có ba người em gái và nếu như hai bạn tìm hiểu nhau thì à, bạn có thể là nói ôi Trà ơi bây giờ anh muốn tiến tới hôn nhân trong vòng một năm nhưng mà Thanh Trà nó không được bây giờ em phải nuôi ba người em của em tới 3 năm nữa vậy thì bây giờ bạn có đồng ý chờ thanh trà thêm 3 năm nữa và cùng thanh trà làm việc dạ. của thanh trà đã làm dở hay không em à, xin trả lời chị là nếu mà trong tình cảm đã xác định đến với nhau á thì thời gian nó không quan trọng nữa nhưng mà em đã quen một người thì em chỉ hết mình về người đó thôi à, miễn sao hai người vẫn sống vui vẻ với nhau và chân tình với nhau là được Nhiều về khỏe đó Bây giờ à, tự thân vận động đấy mang lên à, Khoan anh Hả? Em Em ờ, lên đây là bức thư pháp cũng muốn tặng cho bạn nữ nhưng mà em chưa viết câu cuối Thì uh, cho em xin viết một chữ Rồi, em dạ. viết luôn ha Dạ, tôi coi với coi Dạ, kinh Hay là Trúc viết cho bạn gái coi luôn Dạ, gì cũng được Ừ, Trúc có thể hiện cho bạn gái Viết thư pháp nó phải có thế rồi dạ. Là tôi qua đây vô duyên nữa đó <laughs> về, mời về bà mai và mối qua hoài chỗ đàn ông trai qua rồi, hoài rồi kéo màn lên chúng ta có hai phút gặp gỡ nhau nha nào dám ngồi giết người ta rất là giết quá dễ thương luôn em quá dễ thương và nhìn rất là phúc hậu và dạ, có tình cảm anh. còn mẫu người sống tình cảm anh cảm nhận được điều đó dạ. tại vì bản thân anh cũng là một người sống tình cảm à, cái nhìn đầu tiên của anh thì anh cảm giác là anh với em có một cái gì đó nó giống nhau à, em có suy nghĩ gì về anh không em cũng có cái sự đồng cảm với anh lúc nãy em có nghe anh nói là anh có anh rất là bận em có một việc gì đó mà phải nhờ anh sáng khi mà mình quen nhau anh chở em đi làm chiều anh chở em về anh nói ờ, xuyên suốt như vậy thì anh có sắp xếp được không thật ra là nếu mà quy một tuần mà chở em đi như vậy thì công việc nó cũng ảnh hưởng á em bữa anh chở rồi ờ, bữa đó nào đó em đi đắp vai sau giờ làm anh cũng rất là muốn là chạy qua đón em đi ăn tối hoặc là đi uống cà phê dạ em nói vậy thôi chứ em không có đà anh đâu anh này có vẻ rất thực tình nha chứ gặp tôi tôi nói chở tao nói lại đó. có đi còn cái chuyện chở là không. cái không tính sao thiệt tình chính ra quá thiệt tình đấy ha hồi nãy anh có nói là viết một mà chữ thư pháp cuối cùng để anh tặng em nhờ anh quyền linh cho em mượn cái lưng của anh được không ạ à? <laughs> tấm lưng như tấm phản chỉ để dành viết thư pháp thôi hy sinh vì đàn em đi có gì đâu viết đi em dạ đến nãy giờ chị để một à. cái link thôi đó anh à để đây tôi định cho nói nói chứ phải giúp nhà trai chứ mai mốt còn có ăn đầu heo chứ wow xuất sắc wow chữ gì vậy em chữ này là chữ mộng có những lúc bên nhau chẳng trở thành thương nhớ đôi khi một lần gặp gỡ cũng làm lưu luyến ở trong tim mộng hãy bước tới tặng cô ấy tặng dạ em cảm ơn bây giờ anh muốn em nói bằng trái tim của mình đang suy nghĩ gì về cô gái ấy à, anh nhìn em là đã có cảm tình đầu tiên rồi nhưng mà hôm nay em mà không bấm nút thì anh rất là tiếc và rất là buồn rồi thôi được rồi thế được rồi rồi đôi khi đừng có tháo nút của ta ra nha chúng ta có 3 giây để quyết định quyền quyết định thuộc về các bạn đây là những giờ phút hết sức thiêng liêng và các bạn sẽ nhớ mãi giây phút này mời các tường một hai ba hết thời gian chào các bạn quý vị nếu đứng phía sau thì vị thấy chàng trai cái tay cứ béo cứ bấm hoài sợ không ai tôm không ăn nắm tay cảm nhận à, buổi đầu tiên gặp mặt nắm tay đi thật ra anh linh nói á anh linh nói là bạn trai này á là giống như là thô, thô sơ nhưng mà thật sự là cảm nhận của một người phụ nữ á, thì em cảm thấy là bạn này rất là ấm áp và rất là tình cảm chứ không thô sơ miếng nào hết trơn á dạ. hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi dạ chưa yêu lần nào chưa yêu lần nào mời bạn thủ tục của chương trình thấy sao dạ à, hồi hộp ạ à. hồi hộp hả dạ. đây là chiếc vé xem phim à, từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng à, chúc các bạn à, sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax viên uống sáng da Sakura Placenta tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên và đây gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Sentong và đây máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic trị giá 7 triệu đồng dạ, cảm ơn ôm quà thì ôm quà nhớ nắm tay bạn gái